viên đây rồi đại cát người đại an đệ tử tân đồng họ vũ chi tiết đồng thành thiết lập đàn viên à, xuất thủ trình đồng khai hồ mở phủ ở trên có lời xin phép chư vị phật tiền tiên thánh sau có lời xin phép quan thầy cũng như các chư vị pháp văn pháp sư các linh đồng đã qua mấy sai cho họ a di đà đồng con của lễ đồng thánh a di đà phật a di đà phật tiếng nhỏ thu dung nghi tuyết ngày rơi xuyên phan các quan lớn mình xuyên phan các quan y tả cơ hữu đội lương ban đáo đàn lệnh xuyên phát võ đối hàng thiên linh vạn mã hàng ngà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn tiếng sét nghe bài sai lôi răng ý ý quỷ cùng ta phách sông ngân ngân ni ngài cũng vượt nghe bể đầy lâm lâm sơn để bạc nghi ngàn xanh, xanh. 再见呀。 uyển trăm hoa đua nở đi đã chơi hoa phải biết một tuần nhang lăng thành thắp một tuần nhang y tống vị thoại phù các ban các tòa thiên linh thoại phù diêm la tống lên thượng giới đức vua cha đồng đình cốn dòng hoàng tử thủy cung không còn chất một lòng tầng của Hà Bình phủ cho công ty này là văn người ta thịnh vượng Khách gần còn hướng bạn bạn, khách xa còn hướng bạn người Cho công ty làm tăng Lưu ý sở lượng, sở cầu, tổng tâm, đấu lại qua là mầm nồi dây xong xuống bề lánh giang từ lạnh giang từ bắt sướng ca đàn hát tập tành thơ ngâm phú dọc đàn xanh quan chơi bồi rồi người về chơi thủy phù đóng quân đai ý mũ vào công bắt dòng ba sư đồng tử phố Nghệ An Thượng Hà Đại Giang Chiếc thuyền rồng nghỉ treo quế buôn lan Khi chơi sông tù sợ trần gian một tay hoàng thái từ đê tam kêu xin tung tung lắm người lại oan cũng nhiều nay quan lớn dày chiều nhân Việt Nam con đón chờ các con các tiểu con vâng, học hành thông minh đỗ này sau con đón thượng phủ cho công ty cũng con một người nào động đấy nhất nhất một lòng phòng một đạo đoàn kết đại đoàn kết thành công đại thành công thượng phủ công ty làm ăn tịnh vượng là con đấu được quan lớn mới xa lắc đắc gì ý ừ, kiểu rượu bát túi Kulun Panchayat qua Còn chắc dám đương đồng Phục vụ cho họ vũ con từ nay trở đi thì giờ trở lại Thanh danh ngựa cõi cẳng trần Con nhắc một lòng tổng Cắt tóc cẳng tôi những lời gọi con Phục sự tiên thánh thế mặt chiều sẽ bóng Con lớn cung phủ cho nhà họ vũ con Như cách ra chăm họ chúng con ở đây Vừa khủng quản nắng không mềm nhất tâm bán ít sức cửa được khổ tam thiếu phủ Sở truyền kết thúc cho vũ canh đảng có lẽ được phẩm thương mại con lớn cung phủ cho chúng con được nhà nào được đấy được phúc như đông hải cỏ tỷ nam sơn sang năm mới canh tí niên được vạn sự hanh thông tài lộc được vượng tiến quân tấu để quan à! sông tranh sầu lên đôi lần dần phương múa đôi bên quan tuần loan giá ngự lên sập công đồng đế xanh trên thượng ngàn tôi tú anh linh ngồi cao công chúa quyền đi hành hành đuôi non non xanh thơm quyền cái bảo nghi hà ra kỳ 啥？ chín tầng khe suối một bầu kiêu dao dòng trời Dạ, bước ra ngoài bàn loan đêm đông xuống trần gian báo mộng trần thì liêng tâm đông đông bào thái tươi tuần chín tháng lẻ mười năng sầu muốn dịu dàng hoàn ta yêu ơi bước bước nhanh lên lên ngàn thiên nàng tiên nữ thiên nàng tiên nữ hai hoa chim ngàn thiên nàng tiên nữ hai hoa chim ngàn đôi tay tiên sầu hái hoa phù dung đôi tay tiên sầu hái hoa nào là hoa cúc hoa mày hoa sói hoa là nụ hoa xa chúng mình cùng tiến nữ đi ái hoa trên ngàn xa đôi tay sầu đắng hứa dung dịu dàng trầu búa khoan khoai hay trở về con suối hát ca mây che tắt có du mình ta chân trầu bước bước khoan thai nhẹ nhàng mắt long lanh mùi như hoa ra trắng như ngọc ngà suối nước biếc như thơm bay lăn ra bay về đây dầu đi ai sắp hoa hai hoa mang về mình đi biết bao thành đồng chờ mong bát hẹn biết bao thành đồng chờ mong bạc châu lục nhận nhớ người ngàn sơn lâm rừng vắng núi đời chín từ hiểu lông là nơi quê nhà bốn tiên nữ hằng hà giang thế ai phạm trần ai dễ biết đưa ý hà thành ra bắc lệ mà vào hỏi ngoảnh dịu dịt ở lâu sắn nồi rượu thăm bạc chiên đồng đào tả áo xanh tràm yêu yêu thương ta con tiền quay lặng hai xà Dân đi hài sao lở quay thao Miếng trầu cười sắm hoa đua nở phát tiếng mường Tiếng thổ tiếng xúc có con suối nhỏ vắt vắt ngang sườn đôi đàn cá lượn để đua bơi re sóng nước lung linh ít ít bóng bóng sắc sắc khu rừng thông cất cất tiếng hát tôi tôi bên quanh ta có suối chảy ngang eo nước chảy sông veo nghe to tiếng sóng mèo Đi non xa này sân sầu bé bước ra đi hái hoa đi hái mường áo trắng